Rồi bây giờ à, mình giới thiệu lớn lên nha Mời em trai Lần đầu tiên cho em xin được chào à, anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan Em à, tên Nguyễn Tuân Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Hiện tại bây giờ em đang kinh doanh tự do Nhưng mà Tuân quê ở đâu? Dạ em quê miền Bắc Nam Định anh Rồi mời bạn nữ nè Xin chào tất cả mọi người có mặt tại phim trường ạ Em tên là Huỳnh Thị Song Hương, năm nay 38 tuổi Em đến từ thành phố Nha Trang ạ Hiện đang làm việc tại Thu Đức Mình làm công việc gì ạ? Dạ, em đang là nhân viên văn phòng ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Tuân là gì? Thì được cái à, hòa đồng ạ, giúp đỡ mọi người. À, em thì hơi nhút nhát tại vì khi gặp người phụ nữ mà đúng ý của mình thì à, không dám nói gì. Cái tật xấu gì không? Ừ, nhiều khi cũng uh, hay nói nhiều. Mời nhà gái? Điểm mạnh điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, biết làm hết việc nhà, biết chăm sóc giúp đỡ mọi người còn điểm yếu của em thì em ít nói và nhát không tự tin trước mọi người ạ với một điều rất là đặc biệt nữa là không biết là bạn nam bên đó nghe xong không biết là có sợ không ạ à? em có cái tập là rất là giận nhạt rất là lâu ạ à. giận lâu á giận dai á hả dạ, đang nghĩ cỡ nào cũng cũng cũng cũng không bỏ qua luôn hả dạ đúng ạ ví dụ như vậy, cụ thể thì chuyện gì giận dai dai là dai thế nào dạ em có giận một cái bạn kia tới năm sáu tháng gì đó bạn Trời đó theo năng để miết xong rồi em cảm thấy là hệ dạ em, thề lỗi cho bạn đó ạ à năn nỉ năm số tháng mới được luôn á dạ mà làm gì giận dữ vậy trời thường thì cái mình... chuyện gì sẽ làm cho bạn giận lâu tới mức như vậy bạn đó với em thì chơi chung với nhau làm chung công ty mà lúc đó thì em không có si vợ thì em mới nhờ bạn đó chở thì bạn đó không có chở nó là trái đường không có chở xong người khác á người khác con trai á thì khi bạn đó chở thì bạn đã đồng ý nên là em không nói chuyện nữa và không chơi nữa à, <laughs> tự ái ha ừ. thôi tự ái. Nghe sợ không à, bạn trai dạ chắc em không sợ tại vì sợ. À, em như tầm tuổi này thì cảm giác à, cũng gọi là cũng có đôi lần thì cũng đã gặp gỡ và va chạm những à, giống như kiểu mình cứ ừ. tưởng tượng như kiểu trong công việc sẽ phải ừ. có thời gian và sẽ phải có chờ đợi rồi vậy là hay coi như à, chịu đựng tốt đó dạ rồi em trai đường tình duyên thế nào hả tuân à hồi còn à, ở ngoài quê thì có yêu một à, người à, lý do tại vì khi mà gặp gỡ rồi với qua công an việc làm nó không phù hợp anh tức là qua cái thời gian với à. lại công an việc làm khi mà mình ờ, đi qua đi lại rồi thời gian nó không cảm thấy nó không phù hợp thì ờ, em xin rút lui ừ. có mối tình nữa thôi à, có về sau đây nữa thì có vào trong Sài Gòn thì giống như kiểu là mình cũng thích nhưng mà mình không dám thổ lộ như kiểu là yêu đơn phương vậy đơn thôi phương. nhưng mà một mối tình 2 năm và mối tình đơn phương dạ cộng với thêm thời gian mình cứ no tập trung vào công việc để mình làm ăn thì ờ, mình cứ muốn phát triển sự nghiệp nên thành ra là mình cũng không có nghĩ đến cái tuổi bây giờ mình cũng đã lớn rồi đến bây giờ quay lại thì thấy cảm thấy là cái tuổi nó rất là lớn ừ. và mình ờ, muốn xây dựng gia đình rồi dạ mời nhà gái em đã trải qua hai mối tình ạ à. mối tình thứ nhất là lúc đó khoảng tầm 20 tuổi ạ à. ừ. do cũng hiểu lầm hai người hiểu lầm nên là thì sau đó em đi làm việc xe em vô thành phố em làm thì cũng không ai giải thích luôn nên là chia tay và mối tình thứ hai thì quen khoảng 2 năm ạ à rồi người đó có người khác ông mai quá giờ ngó gì nhà tôi vậy tại nghe giọng nói dễ thương quá đang run dạ không em đang run Rung đúng không dạ. nghe nhà rung gái nói giọng dễ thương thành ra là qua nhìn nữa mà sinh gái bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào dạ người đó thì ừ, cao phải một m sáu trở lên nặng tầm 65 hay 70 gì đó tại em cũng hơi mập quá. xong rồi ờ, có công việc ổn định biết chăm sóc gia đình và không gia trưởng không có tính kiêu kiệt trong vấn đề tiền bạc ạ mình đáp ứng được nhu cầu bao nhiêu dạ em ờ, mát luôn này hả mát luôn mát luôn rồi. tự tin quá ha tự tin chào ừ. bạn dạ chào chị bên kia yêu cầu là cao mét sáu mươi lăm có luôn hơn luôn em à, hơn mình khiêm tốn tí anh mình vừa đủ luôn vừa đủ mét sáu mươi mấy rồi tôi đo rồi sáu mươi hai ta ngồi mà đo bây giờ em muốn à, bạn gái sao em nói cho bà mối ừ. nghe coi giống bên kia không em thì à, thích một bạn gái nhìn dễ chìm à, về tương lai thì sống về cho gia đình biết nội ngoại đôi bên hai người nếu mà hợp nhau thì mình sẽ về có một góc độ kinh doanh à, có bạn gái đấy à, năng động một chút xíu để cộng tác trong công việc được không nhà gái năng động được không nhà gái bên đây uh, hơi <laughs> hơi nhút nhát hơi nhát chút yeah. Dạ. xíu <laughs> hơi nhát ạ rồi một chút mình sẽ gặp nhau rồi mình bàn em trai đi với ai Dạ em đi với người thân người em của em em họ là em Tuyền Rồi em họ Dạ em ờ, xin chào ờ, anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan à, Em là người thân của anh Tuân Anh của em khá là nhút nhát Nhưng mà được cái rất là chân thành à, Về công việc á, thì em nghĩ là hai anh chị khá là hợp nhau á Tại công việc của anh là kinh doanh Còn chị là làm văn phòng thì ờ, có thể là hỗ trợ lẫn nhau ừ. Và một cái này em thấy có điểm chung giữa hai người là hai người đều biết nấu ăn à, Anh Tuân cũng nấu ăn rất là ngon Và em thấy chị cũng biết nấu ăn và nội trợ thì em nghĩ là à, sẽ bổ sung cho nhau Hai anh chị cũng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau cảm ơn bạn cảm ơn gái mình đi với ai dạ hôm nay em đến đây có một mình á ừ. có ngọc lan ở đây ngọc lan sẽ hỗ trợ cho bạn rồi mở rào thôi mở rào bắt đầu đi tuân có bó hoa tặng em chúc em à, trẻ đẹp mãi ừ. bó hoa em cũng có hôm nay em tới chương trình cũng có muốn về tặng thì cái này em thấy cũng rất là thiết thực trong cuộc sống nên em cũng có muốn quà tặng anh và em cũng có chuẩn bị và khắc mấy câu thơ ở đây rồi anh cảm em này dẫu trời dẫu ngoài trời đang đổ nắng anh có say nắng em không tin em còn thiếu vắng anh <laughs> tim tim em còn thiếu vắng anh à câu này chắc trên mạng hay gì đó hay không là... em tự nghĩ ra à, tự nghĩ ra luôn hả dạ em chuẩn bị muốn quà thứ sáu từ trước à hay quá vậy ta dạ. rồi con quà ý nghĩa cô gái rất là chỉnh chu ừ. ha giao lưu về ờ, ca hát giúp cho nó thoải mái đi em trai hát bài gì đó tặng em gái cô hai người đối diện mặt với nhau đi chưa dám hôn nhau chưa lời thổ lộ mà sao hơi thở như là của nhau chưa nắm tay nhau chưa ngồi sát lại mà sao năm tháng giờ là của nhau à. anh nha à. anh thấy em sao thấy các em hỏi anh là anh thấy em sao có phải là mọi người anh đang tìm kiếm không ạ nhìn em thì à, anh à, thì ấn tượng ngay ánh mắt đầu tiên anh nhìn em thì rất là ok anh bây giờ anh cũng, cũng run nó không biết nói gì nhưng quan điểm em em nhìn à, như anh thì em em đánh giá anh như thế nào dạ, em thấy anh được ạ nói chung thì anh thì à, là một người nói chung cũng sống nội tâm lắm nhiều khi thì nếu mà sống về có thời gian để anh em mình tìm hiểu sâu á thì anh sẽ sống nội tâm nhiều hơn còn như kiểu như bây giờ thời gian anh em mình mới biết nhau thì à, nói chuyện rồi này kia chắc em cũng chưa hiểu hết được cái tính cách và cái mình sống nó như thế nào á ví dụ như anh em mình à, mà đến được với nhau thì em xác định à, anh em mình cưới luôn hay là như thế nào à, nếu mà đến được với nhau thì cưới luôn à tại vì em cũng lớn tuổi rồi em cũng không phải là còn nhỏ và phải, phải tìm hiểu hoặc là như mấy bạn trẻ giờ phải yêu đương ba hai ba năm rồi mới cưới ạ à. rồi con vâng, của anh thì anh thích là một mẫu người trung thủy đảm đang chăm lo cho gia đình mong muốn của anh á, thì em vẫn đáp ứng được à. em cũng là người biết chăm sóc gia đình lắm và cũng có là hai bên nói chung là cũng có hiếu cha mẹ lắm và rồi hẹn hò sao đó như anh thì công việc anh tự do thì anh sắp xếp thời gian anh gặp lúc nào thì cũng ok không vấn đề à, chắc nếu mà được thì à, mình sẽ hẹn nhau vào cuối tuần này đi trời ơi ở, ở gần nhau thì gặp nhau mỗi ngày chứ sao gặp nhau cuối ừ. tuần giờ gấp lắm bên đây người ta đâu người ta là <laughs> làm gì gấp dữ vậy mà, mà... măng luôn tức là nhưng mà cái tuổi của người ta là cũng tuổi không gì có con đâu có <laughs> không lớn lắm tao nói là nhất cự ly gì tốc độ phải lẹ làng lên muốn gặp nhau mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày hẹn lần đầu là thì, thì tôi chuẩn bị cho nó kỹ Đúng rồi. quà cáp rồi hẹn chỗ nào tao tính toán tao lên kế hoạch cho bất ngờ lãng mạn phải có tuần thời gian chứ hối quá nó cũng không, được đâu ý à, mình là để đến cuối tuần để mình sắp xếp đúng rồi như anh quyền định nói là đúng sắp xếp rồi, công việc cho nó chuẩn bị ổn định cái đã đủ thứ chứ buộc ta chuẩn bị sẽ tặng quà cho nó ờ, ý nghĩa làm gì làm phải nhanh gọn lại á à, em gái rất là xinh đẹp em đừng có tự ti gì hết đừng có nói là già cả đừng có nói lớn tuổi gì hết á không có nói già không cả không có kể gì hết trơn á em còn sớm lắm cô này buông ra nhiều người theo lắm á theo thì, nói dài dài luôn thì á. dĩ nhiên rồi ừ. cho nên là phải lẹ lẹ như cự ly gì tốc độ cho người ta nhiều người đeo đuổi lắm một tuần mới gặp lần là 6 ngày còn lại trong tuần là người khác gặp đó mai vậy em em mướn nhà gần chỗ luôn ở đó luôn Chắc phải đâu em phải xoay lại cái thời gian thì ờ, tối mai em hẹn gặp luôn đó vậy đi <laughs> được chưa mới được rồi thật ra khi gặp cô gái này em có cảm nhận gì không uhm có rung có rung, rung rất nhiều rung rất nhiều luôn <laughs> rung động nha chứ không phải là rung cầm cặp nha rung về là mệt lắm mà ở thiệt rồi có rung động trái tim không dạ có anh à, em thấy dạ. em có thấy chàng trai em có thấy hợp với thấy những suy nghĩ những cái tưởng tượng của mình về người yêu lý tưởng không dạ có cô gái chưa có biết yêu được nào hết trơn á là nắm hai tay ha tỏ tình gì đó đâu em gái đứng lên mà mai là mối nó phải tới luôn rồi nắm nói vậy mà kêu dùng tay bất đạt cầm tay đúng không anh cầm tay xem nó có ấm không em đúng rồi đó yeah. Dạ. nắm chặt nha nắm chặt nhìn 30 giây nhìn sâu thẳm vô trong mắt 30 giây không liếc ở đâu hết 30 giây bắt đầu Nhìn đi cô thấy gì trong mắt không? em thấy tóe lửa tình rồi thấy tóe lửa tình rồi à dạ yeah. nói gì đó ờ, từ trước lâu nay mình đã ấp ủ và mình mơ ước dễ thương chắc như... chỉ có vậy thôi văn em cũng chỉ có vậy ừ vậy là hay rồi nhưng mà như gương mặt của cô gái bất biến luôn á không em sao em thấy sao em gái không thì cũng em... đúng những cái lời của em suy nghĩ à mà bạn đã nói rồi à em nói lại luôn đi thôi em đi đang run vậy không, không nhà trai muốn nhà gái nói mà em cũng cảm ơn chương trình hôm nay đã giúp đỡ cho em và bạn nam cũng như là người đó mà em cũng tìm kiếm rất lâu hay là chắc là thời điểm đã tới à và gặp người đúng người à quan trọng là đúng người đó sau 3 tiếng đếm mình sẽ quyết định một hai ba hết thời gian thôi quyết liệt chúc mừng em Tuân vâng, và quyết liệt Chúc ơn hai bạn Bây giờ nắm tay nhau Ừ ta ôm luôn rồi Đó Bạn gái tình yêu còn non trẻ lắm Ôm chặt vô thử cái Không lẽ giờ ôm, ôm cũng dại Ôm chưa để nguyên Tôi chụp tấm hình coi Được quá Tại vì em là người đúng giờ Chết màu. Chết, chết rồi, chết rồi, chưa gì hết trơn Tầm hòa cuối năm, năm 2022 Thì sẽ cưới còn không thì anh cũng không chờ được anh nói thật anh có thể anh sang là nước sang nước ngoài sống xin mời bạn nữ mời nhà trai mời em trai Chúng ta giới thiệu về mình đi à, bạn nữ Dạ, à, xin chào tất cả khán giả trong trường quay Em tên là Phan Thị Thu Nga đang à, sống ở Đắk Lắk mà làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh à, Công việc của em là làm quản lý nhân viên bộ phận sale của một nhãn hàng thời trang Việt Nam ấy ạ Rồi, mời nhà trai Em xin chào à, MC Quyền Linh à, chị Ngọc Lan Về cùng tất cả mọi người trong trường quay Em tên là Thái Vũ Em năm nay 32 tuổi Em sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh dạ, em làm phiên dịch viên với ờ, kiêm quản lý sản xuất trong một công ty của tập đoàn Mỹ tiếng gì phiên dịch tiếng tiếng gì Hàn Quốc ạ. Hàn Quốc hả Dạ. 감사합니다 안녕하세요 Để bạn là sơ bạn gặp Sumita không hiểu không hiểu <laughs> em rất vui được gặp anh à dạ. mình sẵn trớn mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình luôn đi bạn trai em thì ưu điểm là tự lập và cũng là làm được tất cả các việc việc nhà với nấu ăn ừ. à, đi làm về thì hầu như là em không ăn ngoài điểm yếu của em thì em hay thất hẹn tối nay hẹn gặp bạn 8 giờ 20 nhưng mà có thể là 8 rưỡi 9 giờ thì em mới đến là em đôi lúc hay lê mê á Em không thích người trễ hẹn đâu tại vì em là người đúng giờ Chết màu Chết chết rồi chết rồi chưa gì hết trơn Không sao không sao em Cái này là sửa được Cái này là sửa được nha 안녕하세요 Thì anh em sẽ à, thật sự ra mình đi làm mà mình để trễ giờ nữa nó cũng không không có tốt lắm đâu trong, trong công việc thì em là nó khác lắm à, cái đâu là đấy đi làm là phải đúng giờ Ừ. còn những hẹn những cuộc chơi bạn bè này nọ thì, thì đôi hy lúc vọng là hẹn với bạn gái thì sẽ không có như vậy dạ bây giờ mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi dạ ưu điểm của em thì nói nhiều nữa không biết là ưu điểm hay là nhược điểm à, biết nấu ăn còn nhược điểm của em thì mê ngủ à, mê coi K-pop ạ em thích xem mấy cái uh, ờ, cái nhạc của Hàn Quốc ạ dạ. đúng bài mai mốt coi gì mà không hiểu kêu bên đây dịch bên đây dịch. <laughs> đó với lại có một cái nhược điểm lớn nữa em không thích những người hay trẻ thường thường trẻ hẹn làm cái sự chờ đợi của người ta nó khó chịu nhiều lúc là công việc theo tính chất công việc ấy nhưng mà đừng có trẻ hẹn quá nếu mà lý do chính đáng thì bình thường ạ ừ. rồi bây giờ thì bạn nam à, cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi em trải qua ba mối tình ạ mối dài nhất là ba năm rưỡi còn mối ngắn, mối nhất. ngắn nhất là 7 tháng nhưng mà ừ, mình có biết lý do tại sao mình chia tay cái mối tình mà ba năm mấy không em bị không sừng nữa <laughs> hả em em biết là người ta có người khác á à. nên em chủ động dừng lại luôn lúc đó em đang ở bên hàn quốc à. thì chia tay cái là em bay về việt nam luôn vậy bạn này trung tình lắm nè thật ra là muốn chia tay và muốn uh, gọi là không muốn ở đó để nhận cái sự đau buồn đến dạ, thất tình luôn đó. vậy là bạn này cũng yêu bạn đó lắm bao nhiêu lâu rồi bạn 4 năm này. 4 năm rồi vậy thì quên hết rồi đúng không dạ em về việt nam tầm 2 năm nói chung là nhưng mà chị ngọc lan khuyên nói em cái điều này nè mình ờ, thất tình thất tình chia tay chia tay buồn thì buồn có bị cấm bao nhiêu cái sừng đi chăng nữa nhưng cái công việc của mình cái sự nghiệp của mình á thì mình cố gắng giữ chị không biết lúc đó thời điểm đó là cái công việc của em bên hàn quốc nó có quan trọng hay không mà em bỏ ngang em về nói chung là thì đối với chị là nó hơi tiếc á thời đó thì em đang đi làm em nhìn công trình xây dựng á ừ. thì làm hết rất được luôn nhưng mà đến lúc em bị bắt về cái người khác thế vào người ta làm thời đó cái, mình bị mất đi thì nói chung là mình có một cái hối hận nhưng mà thôi thật ra là có những bạn trong tình yêu bạn cũng quyết định cũng đúng ở đó cũng không làm được gì cả đôi khi á lan biết không thất tình đó là nó một cái đau khổ kinh khủng và lúc đó chúng ta không làm được gì cả thậm chí mình làm nó thất bại bị người ta đuổi chứ còn còn ghê hơn nữa nói chung là lan vẫn muốn các bạn là sự đối nhất là đối với đàn ông sự nghiệp là phải quan trọng ai cũng nói như vậy nhưng mà thử thất tình một lần đi không chúng ta cố gắng thôi vậy tức Khó là mình lắm. bị tình yêu mà à, tôi cũng nghiên cứu rất nhiều về cái chuyện thất tình đó tôi hiểu được cái sự thất tình đỉnh cao sự thất tình là tất cả đều là hư vô hết chỉ lúc đó chỉ nhớ đến một người đó thôi tôi lại thấy cái phần trách nhiệm với công việc cũng quan trọng lắm đó có nghĩa là lan chưa thất tình có chưa mối tình đầu của người ta tình đau khổ cũng chết luôn á chưa như thế là chưa thất tình đâu thất tình nó phải dữ dội lắm thất tình nó phải đau khổ lắm lan à người ta muốn rời xa điều đó để người ta quên đi hết tất cả mọi thứ tức quá không có tức đâu không mọi người mỗi quan điểm đi vậy đi ừ mối tình mà buồn có 7 ngày chưa phải thất tình đâu trời ơi người ta ý là người ta khóc 7 ngày liên tục Trời thiệt á mọi người tôi chia tay mối tình đầu tới 5 năm sau mới có thể dám yêu một người khác và tới cả 7 năm sau mới Để dám mở lại Facebook của người đi. đó. Hàng triệu người thất tình, người ta quên tất cả mọi thứ hết. Đó chỉ là mình hiểu lầm về sự thất tình thôi. Không, tôi nói là tôi thất tình nhưng mà là tại vì tôi là rất là bản lĩnh rồi tôi với lại tôi rất là trách nhiệm với công việc cho nên tôi phải làm việc. Dạ, em nhưng mà thôi mày mất. Dạ. <laughs> <laughs> mình nha mình đàn ông ngày xưa em đang còn ít tuổi thì đang suy nghĩ nó nông cạn thôi ừ. giờ, giờ bây giờ em rút ra được kinh nghiệm rồi ừ bây giờ tôi qua tôi coi nhà gái sao nè xin mời ừ. trời ơi làm gì tranh cãi vụ thất tình của nhà trai tôi dữ vậy nhà gái có thất tình là Nãy nào giờ chưa tôi thấy mấy người tranh cãi thất tình của à. tôi á chứ không phải của nhà trai nhà gái dễ thương ha bây giờ à, mong muốn tìm à, người bạn đời như thế nào ừ, dạ thứ nhất là trưởng thành có công việc ổn định cá tính quyết đoán quan trọng nhất là phải trung tình trung tình, tình tao tao mới bỏ hàn quốc tao về việt nam đó <laughs> đó đỉnh cao của sự thất đỉnh tình. cao của sự thất tình nằm ở đó đỉnh sau cao của sự đau khổ nằm ở đó như thế mới gọi là thất tình <laughs> dạ. ngoài ra còn ngoại hình thì cao hơn em khoảng một m bảy khoảng một m bảy tại vì hiện tại em đang cao một m sáu rồi rồi mình có thất tình lần nào không dạ có chứ ạ à. có kiểu là không dành vặt lắm đâu nói chung là suy nghĩ về tích cực nhiều hơn là tiêu cực tùy tính cách của mỗi người mà chúng ta có một cái cách thể hiện và cái cách đón nhận trong cái chuyện tình cảm nó khác nhau chứ không thể nào nói đây là chưa thất tình vậy đi để tôi về tôi xem coi nhà, nhà trai đáp ứng khoảng nhiêu à, nhà trai tôi à, đáp ứng khoảng 90 à, phần trăm về cái yêu cầu của nhà gái rồi đó nhà trai thì à, mong muốn một cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào em nói chung là mong muốn một người con gái là nói chung là trung tình công việc thì cũng ổn định tí thì càng tốt đối biết đối nhân xử thế ok em gái đi với ai dạ em đi với đồng nghiệp của em em thấy à, hai bạn này hợp không em thấy hợp ạ hợp hả yeah. Dạ. em thấy bạn trai thì sao bạn trai thì cũng chín chắn trưởng thành ừ. đúng cái mẫu người mà nga ừ. lý, kiểu lý tưởng ấy lý tưởng ừ. em có thấy là chị lan như vậy là có thất tình đúng không đúng chị đúng có thất tình nhưng người ta mạnh mẽ thôi ok chị rồi cảm ơn em đi với ai dạ em đi với anh kết người của em chào anh linh chào chị lan về nhận xét bạn gái bên này thì bạn này cao dễ thương trắng nếu mà đã quản lý một bộ phận sao thì công việc cũng ổn định rồi thì cũng đồng nghiệp với bạn Thái đây mà cũng quản lý bên cái mặt sản xuất à vậy à dạ sợ cái trở ngại duy nhất là cái cái địa lý vị trí địa lý thôi ừ, nếu hai bạn mà mà ừ. mà thực lòng với nhau thì thì anh thấy cũng hợp ạ rồi ok cảm ơn em trai dạ. rồi bây giờ mình mở rào xem mở rào đâu Bây giờ là sân khấu của các bạn đó Không gian của các bạn Cứ thoải mái đi Bắt đầu đi Vũ Có bỏ hạt tập Em cảm ơn Bạn Anh cảm ơn Em cảm nhận anh như thế nào? Thì em thấy anh cũng được, cũng chân chắn Bên em Đẹp trai không? Dạ cũng đẹp Đẹp trai á, chị thấy đẹp trai á dạ. Style dạ. rất là Hàn Quốc Dạ vâng anh thấy em nói dễ giọng nói dễ thương da trắng mặt nhìn dễ thương em quan điểm về tình yêu như nào em quan niệm về tình yêu thứ nhất là phải trung thủy thứ hai là phải tôn trọng và thứ ba là phải có sự quyết đoán anh ở dưới thành phố mới bình dương anh ở bình dương à chắc bình đi xa như thế thì em nghĩ nếu mà hẹn hò thì như nào cái này tùy thuộc vào hoàn cảnh nếu mà mình có tình cảm thì em nghĩ khoảng cách nó không là vấn đề anh đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thôi Em thì làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối Em nghĩ thời gian nó cũng tương là thích Là nếu có thời gian nếu mà mình thấy được thì có thể là anh làm về 5 giờ chiều anh chạy lên cũng được Quan điểm của anh thì nói chung cả hai cố gắng vì nhau mà sống vun đắp nhau để tạo một cái gia đình cho hoàn thiện hơn cố gắng nhường nhìn nhau những lúc mà đang à, nóng dần á thì cũng đừng có dần lên cứ tức cá bầm thớt cứ nói tào lao tào lao ý anh nói là giật ca diêm thớt đó hả đúng rồi à không cái này thì em nghĩ chắc em không có đâu nhưng mà quan điểm về hôn nhân của em thì dù gì anh người chồng cũng là đàn ông ấy thì ít nhất cũng phải nhiều phụ nữ em chưa biết chuyện đó đúng hay sai nhưng mà ít nhất thì hai người cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng vấn đề chứ đừng có bỏ đi nha em ghét mà đang nói chuyện đằng cá xong cái bỏ đi ngang vậy lắm anh cảm thấy là em nói là yêu cầu một người đàn ông cao một mét bảy để lên á anh chỉ có được một mét sáu thôi theo dạ cái đó nào? không sao Cái đó nếu mà tình cảm nhiều thì nó sẽ bù lại <laughs> Em suy nghĩ nếu tương lai thì lúc nào mình hẹn nói với nhau lúc nào kết hôn Theo em là vạn sự tùy duyên khi nào đủ tình thì nó sẽ tới Anh đây anh xác định nếu mà quen nhau á Thì tầm khoảng cuối năm năm 2022 thì sẽ cưới Còn không thì anh cũng không chờ đợi, anh nói thật hoặc là anh có thể là anh cuối năm nay anh cũng cưới vợ anh có thể anh sang lại nước sang nước ngoài sống dạ vâng nhưng nhưng mà nếu mình lấy thì anh sẽ ở Việt Nam nếu mà em đã xác định được như vậy thì em có chuẩn bị gì về cái câu chuyện sau khi cưới không nói chung là em xác định nếu mà cưới thì em nói để mua nhà to thì em không không biết là có đủ điều kiện hay không nhưng mà để kiếm cái nhà để đi vào đi ra đỡ phải ở phòng đó thì khả năng em có thể làm được tốt bởi vì quá trình tích lũy của bạn cũng có bạn này đầy đủ kinh nghiệm để có thể xây đắp một cái ngôi nhà bạn này đầy đủ bản lĩnh để có thể vun vén cho gia đình vũ ờ, bước tới nắm tay bạn gái đi ha mình trao nhau một cái cảm xúc đầu tiên <laughs> em gái đứng lên đi em gái rất là ờ, nhanh luôn đó nha xích ra đây chương trình này đến thì cũng giống như mà mình có duyên rồi thì nếu mà em cảm nhận mà anh là một người mà em cùng hợp ngũ của em á thì tóm nút cho nhau cơ hội dạ. Còn không thì ok ừ. bạn <laughs> nam anh run quá trời luôn anh cầm tay mà anh run run run run <laughs> em thấy anh cũng chín chắn trưởng thành nói chung là cũng gần giống như mẫu người của em thì mình cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu đi ạ nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn chúng ta cảm giác đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình đây có thể là một nửa cuộc đời của mình nếu thật sự chúng ta thấy được điều đó chúng ta hãy bấm còn nếu chúng ta thấy cái điều đó xa vời quá người này không hợp với mình không có điều gì để bấm cả thì không nên bấm chúng ta chỉ bấm khi con tim mách bảo là bấm thôi và bấm phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó các bạn nha chuẩn bị một hai ba Hết thời gian Trả lời cho tôi biết lý do vì sao mà chần chừ Hả? Anh chàng kia Thì em nói với bạn gái thì cứ cho nhau cơ hội á Bấm nút đơn nếu mình tìm hiểu nếu hợp thì lại tiến xa hơn còn không hợp thì Thật ra tôi thích tính bạn gái nhất Rất là quyết liệt Rất là dễ thương luôn nha Nếu mà chúng ta hợp ý nhau đó Thì hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau nào đấy tuyệt vời đấy tôi thích cái vụ nắm tay này nè nắm thật chặt đến bây giờ vẫn còn run luôn á à?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 Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một nồi cơm điện Toshiba RC 10NM FVN WT chất lượng Nhật Bản, thiết kế hiện đại, trang bị màn hình LCD thân thiện cùng công nghệ nhiệt đa chiều 360 độ mang đến cho gia đình bạn những bữa cơm thơm ngon. Công nghệ nhiệt 3D đồng đều, hai lớp phủ chống dính, chống trầy, đáy nồi nghiêng 60 độ, độc đáo, chế độ nấu đa dạng, vệ sinh dễ dàng với nắp tháo rời. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Big Couple, một ứng dụng sắp ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. À, cảm ơn các bạn. Như vậy là ngày hôm nay đã có hai cặp đôi bấm nút. Đúng rồi. Đúng không? Chúng ta thành công. Rất là vui. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Net Club. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem bạn mối hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi nhé, 17 giờ 50 trên ờ, kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần và 22 giờ 30 thứ hai hàng tuần cũng trên kênh HTV7. Bây giờ thì Quyền Linh Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. hết thời gian Trời Quyết liệt Chúc mừng em Tuân vâng, là quyết liệt Chúc mừng hai bạn Bây giờ nắm tay nhau Ừ ta ôm luôn rồi Đó. Mình tên Nguyễn Văn Tuân, năm nay mình 30, à, 40 tuổi Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Đây là ngày đầu tiên thì mình cũng à, rất là hồi hộp mình à, cũng mong chờ một điều gì giống như mình đã kỳ vọng thực ra thì à, mình à, chờ thì lâu thì không phải là lâu nhưng mà ý là mình chuẩn bị thì rất sớm tại vì nghe chương trình này từ lâu rồi mình rất được mong muốn được tham gia mình mong muốn là một người nữ dễ nhìn ngoại hình dễ nhìn quan điểm tình yêu của mình là trung thủy của anh thì anh thích là một mẫu người trung thủy đảm đang chăm lo cho gia đình. Xin chào tất cả mọi người có mặt tại phim trường. Em tên là hồng Thị Song Hương, năm nay 38 tuổi, quê Khánh Hòa, hiện đang làm việc và sinh sống tại Thủ Đức. Thì hôm nay đến ghi hình rất là vui, tại cũng lỡ hiện mấy lần rồi, không có đến được chương trình ạ. Cũng hồi hộp và lắng, không biết lát nữa lên rồi có có nói được hay không, sợ run, sợ không có nói được uh, suôn sẻ ạ. À. Hy vọng chương trình giúp đỡ cho mình một người ở Việt Nam thì không có tính dây chuyển rồi có <clears throat> công việc ổn định biết quan tâm lo lắng cho gia đình ạ ừ, cao phải một mét sáu trở lên nặng tầm 65 hay 70 gì đó tại em cũng hơi mập quá xong rồi ờ, có công việc ổn định ạ biết chăm sóc gia đình và không gia trưởng không có tính kiêu kiệt trong vấn đề tiền bạc ạ. À. Chương trình đã giúp tôi với mình một người mà mình cảm thấy là mình tìm đã lâu giờ mình tìm đã hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân ạ. À hôm nay mình tới chương trình mình có mang một cái bình nước nóng lạnh á, tại mình thấy cái đó là rất là cần thiết cho cuộc sống mà nên mình xin mang một quà là tặng cho bạn nam ạ em cũng có hôm nay em tới chương trình cũng có muốn quà tặng thì cái này em thấy cũng rất là thiết thực trong cuộc sống á nên em cũng có món quà tặng anh và em cũng có chuẩn bị và khắc mấy câu thơ ở đây rồi anh cảm em này dẫu trời dẫu ngoài trời đang đổ nắng anh có say nắng em không tin em còn thiếu vắng anh cũng hy vọng bạn nam sẽ cũng hôm nay tới chương trình cũng tìm đúng cho mình đúng tiêu chí của bạn đó mong cũng cho à, cả hai cơ hội à, bấm về tìm hiểu Wow. qua chương trình mới đầu thì cảm thấy hồi hộp nhưng mà khi à, kết thúc chương trình cảm thấy rất là vui à, chương trình đã tạo điều kiện để cho mình và bạn mình gặp nhau sắp tới thì à, mình sẽ dự định là có một thời gian để anh em tìm hiểu thêm một chút rồi ờ, nếu mà tốt đẹp hơn nữa thì mình sẽ tiến tới hôn nhân nhìn em thì anh thì ấn tượng ngay ánh mắt đầu tiên thì anh nhìn em thì rất là ok và từ trước lâu nay mình đã ấp ủ và mình mơ ước Mới đầu cũng là lo sợ không biết là chương trình nó giúp đôi với bạn nam như thế nào ạ. Lúc mà mở rào thì thấy bạn nam thì cũng là cũng là nằm trong tiêu chí của em chọn ạ. là có thể là lúc trước em cũng có trải qua hai ba mối tình rồi nhưng mà chưa có gặp người đúng á chưa gặp người đúng của mình nên là cũng chưa có đúng thời điểm lắm nên là chắc có thể là hôm nay là cũng đúng thời điểm mà tiêu chí của em chọn người á bạn đời thì cũng không có còn đẹp trai nên là ngồi hình ưa nhìn là được khi mà nhìn thấy bạn đó thì em thấy là ừ người đó là cũng được à ok ạ à mong muốn của anh á, thì em vẫn đáp ứng được à. em cũng là người biết chăm sóc gia đình lắm và cũng có là hai bên nói chung là cũng có hiếu cha mẹ lắm và mình cũng gửi tới mấy bạn mà <coughs> chưa tham gia chương trình thì hãy mạnh dạn đăng ký à. chương trình bạn hẹn hò biết đâu là một người một nửa của bạn đang ở ở chương trình mà bạn chưa gặp ạ à. một hai hết thời gian nắm tay em thật chặt giữ tay em thật lâu tôi tên là thái vũ tôi um, sinh ra và lớn lên ở hương sơn hà tĩnh ừ, hiện tại uh, tôi đang làm uh, tôi đang làm uh, phiên dịch viên kiêm quản lý sản xuất ở tại um, bến cát bình dương tôi rất chi là yêu yêu thích chương trình này và tôi hay theo dõi với lại thứ hai nữa là tuổi tôi đến bây giờ là cũng đến tuổi là lập gia đình rồi nên tôi muốn đăng ký đây để tìm được một người con gái nào cảm thấy phù hợp với tôi để uh, nên duyên vợ chồng công việc thì ổn định ừ, ổn định tí thì cũng được với lại uh, nhân cách tử tế tính cách biết đối nhân xử thế ngoài hình thì nói cao tầm khoảng một m à, năm sáu trở lên là được Điểm tôi gặp con gái lần đầu tiên có cảm xúc là nụ cười tươi, ăn nói thì nhẹ nhàng. Em nói chung là mong muốn một người con gái là nói chung là trung tình, công việc thì cũng ổn định tí thì càng tốt đối biết đối nhân xử thế tôi gói một đôi lời nhắn nhủ là hôm nay mình đã đến đây thì nói chung là có cái cơ duyên để gặp nhau á thì may rằng may rằng mà duyên số sắp xếp cho có, có cả hai cho cho mình một cơ hội á để cùng nhau tìm hiểu rồi đến với nhau chương trình này đến thì cũng giống như mà mình có duyên rồi thì nếu mà em cảm nhận mà anh là một người mà em cùng hợp gu của em á thì bấm nút cho nhau cơ hội dạ. không thì ok ừ. ừ em à, tên là nga em à, sống ở đắk lắc hiện tại đang làm việc ở thành phố hồ chí minh công việc của em là kinh doanh online em đang làm à, quản lý bên bộ phận sale cho một công ty thời trang việt hôm nay em tới tham gia chương trình này là thông qua nhờ bạn em giới thiệu tới nên là em mới biết tới chương trình này đăng ký tham gia ấy ạ cảm xúc hôm nay khi đến ta tham gia chương trình thì thứ nhất là rất là hồi hộp thứ hai thì hơi tò mò không biết bạn nam của mình có được như theo tiêu chuẩn của mình không ấy tại vì ờ, thường thường ai tới thì cũng muốn được kết quả tốt mang về nên là rất là mong chờ kết quả tốt cái thời gian chờ chương trình phỏng vấn thì chắc là do tình hình dịch bệnh nên là cái việc quay nó cũng bị sắp xếp kéo dài nhưng mà không có sao nếu mà kết quả tốt thì cái thời gian chờ đợi đó là đáng nó không có sao hết đó chị à, em hy vọng uh, chương trình ghép đôi cho em với một bạn nam á, theo cái tiêu chuẩn của em à, đăng ký á, sẵn thì bạn ít nhất là phải cao hơn em tại vì em hiện tại đang cao một m sáu thì em muốn một cái bạn nam đó là cao khoảng tầm một bảy trở lên ừ, dạ thứ nhất là trưởng thành có công việc ổn định cá tính quyết đoán quan trọng nhất là phải trung tình cao hơn em khoảng một m bảy khoảng một m bảy tại vì hiện tại em đang cao một m sáu rồi rồi, rồi à, kinh doanh em muốn bạn nó làm về lĩnh vực kinh doanh giống như em á tại vì à, hai vợ chồng nếu mà chưa tới là hôn nhân nha nếu mà quen nhau á, thì nó dễ trao đổi về vấn đề công việc hơn à, một số quan niệm tình yêu với em ban đầu tiên á thứ nhất là phải có sự quyết đoán thứ hai là phải trung thủy thứ ba là phải tôn trọng lẫn nhau ấy ạ cái mình là đăng là là bạn đồng nghiệp với nga à, nga một người rất là tốt rất là rất là tốt tính à, và rất là hòa đồng với mọi người ừ, nga thì chắc là một người đàn ông uh, chín chắn chín chắn trưởng thành thì chắc sẽ phù hợp à, gửi lời bạn nam thì hy vọng là hai bạn có thể uh, cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu sâu hơn lúc đầu thì hơi hồi hộp khi mà gặp bạn nam rồi thì không có run nữa tại vì cũng gần giống như cái người ờ, mình yêu cầu ở chương trình ấy ạ à. em thấy anh cũng chín chắn trưởng thành nói chung là cũng gần giống như mẫu người của em thì mình cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu đi ạ nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn người ta thường nói là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đó thì em cứ nhìn vào đôi mắt thôi em thấy Ờ, đây là một chương trình rất là thú vị mọi người nên là đăng ký tham gia biết đâu mình sẽ tìm được cái một nửa kia của mình ấy ạ thì gia đình thì anh, anh cũng nói là hai người tìm hiểu nhau và để hiểu tính cách hơn nếu mà là cảm thấy tình yêu đủ lớn thì đi à, đến hôn nhân thôi anh thấy em nói dễ giọng nói dễ thương da trắng mặt nhìn dễ thương quan điểm của anh thì nói chung cả hai cố gắng vì nhau mà sống vun đắp nhau để tạo một cái gia đình cho hoàn thiện hơn qua chương trình mình tôi đã tham gia đây thì tôi cũng cũng à, cảm thấy chương trình rất chi là hay và cũng muốn là nếu những người nào chưa có độc đang chưa có người yêu đang độc thân á thì hãy đến với chương trình